Hè về, giảm quên lối về, điện thoại giảm đến 7 triệu, máy tính bảng, MacBook giảm đến 5 triệu, phụ kiện giảm đến 50%. Apple Watch mua 1 tặng 1, hỗ trợ trả góp thủ tục nhanh chóng đơn giản, 10 phút xét duyệt có máy dùng, thu cũ đổi mới, có tiền mang về, duy nhất chỉ có tại MSM điện thoại siêu rẻ 170 lạch chay,